Xin chào quý vị các bạn. À, sau khi thị trường có một cái phiên xác nhận khối lượng lớn thì à, không trụ vững được và hôm nay chúng ta thấy là thị trường tiếp tục giảm. Nguyên nhân à, chủ yếu do đâu? À, nếu các bạn để ý một chút thì gì à, những cái cổ phiếu tăng mạnh do được gì à, hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu bất động sản ở dạng trước khi mà chúng ta chưa thấy nhóm cổ phiếu dẫn đầu thì cái việc mà gì ạ thị trường không có nhóm cổ phiếu dẫn đầu thì cái việc mà có thể bị điều chỉnh là đương nhiên à, tuy nhiên cái việc điều chỉnh này nó sẽ kéo dài bao lâu thì chúng ta cần phải xem điều đầu tiên à, các bạn cần lưu ý ạ nếu các bạn đầu tư thì trong trường hợp đây là một cái điểm nhấn dấu ấn tức là đã có dòng tiền lớn tham gia vào ở ờ, Nhung đã Dũng chia sẻ thì để dòng tiền lớn ổn định thì nó cần phải tích lũy đi ngang một vài phiên trước khi có thể bứt phá đi lên cái việc mà phía trên này là một cản rất lớn đây là một cản lớn nên cái khi mà cản lớn thì bắt buộc cần phải tích lũy à, tuy nhiên việc mà gì ạ à, thị trường giảm sâu với khối lượng lớn giảm sâu với khối lượng lớn ở trong phiên hôm nay thì điều mà chúng ta cần lưu ý đó là gì ạ nếu khối lượng lớn mà giảm sâu như vậy thì các bạn sẽ hạn chế giao dịch vào thời điểm này hãy hạn chế nha tất cả cái việc mà giao dịch trong thời điểm này thì hạn chế bởi vì cái việc mà biến động lớn ở đây khối lượng lớn thì ờ, nó có hai kịch bản kịch bản thứ nhất là khối lượng lớn mà bị cắt cái đường SMA 50 vào ngày mai thì thị trường có thể giảm sâu thậm chí là test lại cái mốc 1.100 điểm một số trường hợp giảm sâu hơn có thể test lại cái mốc sâu hơn ở đây chúng ta chưa dự đoán được <coughs> thị trường sẽ đi về đâu nhưng chúng ta có thể nhận biết được thị trường sẽ không thể lên ngay trong thời gian tới <coughs> bởi vì thứ nhất một cái phiên khối lượng lớn kéo lên nhưng đã gì ạ à, đã bị cắt hết xá phá hết thành quả từ cái phiên này với khối lượng lớn và hiện tại đang cắt SMA 50 khối lượng lớn à, trong một số các điều kiện mà Dũng chia Dũng đưa ra trong hệ thống đầu tư của mình một cổ phiếu sau khi có điểm mua chẳng thế mà cắt đường SMA 20 với khối lượng lớn thì không có gì là cần phải giữ lại cổ phiếu mà chúng ta cần phải bán ngay bán ngay có thể ngày mai nó lên hay ngày kia nó lên chúng ta không quan tâm nhưng rõ ràng gì ạ nó đã cắt đường SMA 20 khối lượng lớn và thành quả này là gì ạ đã bị một cái phiên này phá hỏng tất cả thành quả trong thời gian vừa qua nên nếu nó có hồi nha các bạn nha nếu nó có hồi khối lượng thấp nó lại tiếp tục giảm câu chuyện ở đây là nó liệu nó có thể hồi với khối lượng lớn được hay không nếu một phiên tăng này giảm tạo ra một cái đợt hồi với khối lượng lớn thì gần như là không không có đâu ạ tại sao nó lại không có bởi thứ nhất là những cái cản này rất, rất lớn rồi mà bây giờ chúng ta thấy là sau khi giảm thì cái phiên này cũng là một phiên cản cộng với phiên liên tiếp là phiên hôm nay giảm mạnh thì đây cũng là một cái phiên phân phối nên rất khó để có thể quay trở lại với khối lượng lớn vào thời điểm này cái điều này là điều không thể nên nếu mà chúng ta tiếp tục nắm giữ thì chúng ta thấy rằng là có vẻ một vài cổ phiếu cho chúng ta lợi nhuận nhưng phần lớn là chúng ta đang bị áp lực bán rất lớn từ phiên hôm qua hôm qua và phiên hôm nay mọi thứ rõ ràng hơn thế thì với động thái như này thì các bạn nên làm gì đầu đầu tiên là nếu thị trường hồi chúng ta hồi khối lượng thì chúng ta thấy quan sát xem là khối lượng hồi thấp hay cao để chúng ta có thể bán ra nha hồi thấp hay cao để bán ra còn trong trường hợp gì ạ à? hồi tăng mạnh thì chúng ta có thể giữ lại nhưng cái xác suất hồi tăng mạnh trong kịch bản này sẽ là không không cao vậy kịch bản giảm thì sao ạ đây là chúng ta gọi là một vùng hỗ trợ gần nhất của cái chỉ số VN30 vậy nếu giảm mạnh với khối lượng lớn tại vì hôm nay là khối lượng lớn này mà ngày mai mà giảm tiếp khối lượng lớn ở trên cái vùng này thì có thể test lại cái đáy này là đương nhiên và sau khi test lại đáy này chúng ta cũng chưa biết kịch bản nào xảy ra nên có một cái điều là chúng ta hãy à, đứng ngoài đúng không hãy quan sát đứng ngoài Như bây giờ và mua bán nó sẽ rất khó khăn à, một cổ phiếu Dũng rất là thích trong thời gian vừa qua bởi vì nó cũng đang tích lũy tốt đây là một điểm mọi người thấy rằng là gì ạ à? mua xong lỗ tại sao mua xong lỗ bởi vì vùng này nó biến động lớn cản phía trên rất lớn này nên cái việc là gì ạ à? giảm ngay về cái vùng hỗ trợ và không biết nó đi đến đâu nên ở đây chúng ta thấy là nhóm cổ phiếu ngân chứng khoán là nhóm cổ phiếu nhạy cảm nhất trong thời gian vừa qua nhưng rõ ràng gì ạ sau những lần kéo lên không thành công kéo lên không thành công mà lần này mà không thành công nữa thì chúng ta thấy rằng là thời gian sẽ còn mất khá lâu trong thời gian tới nha nếu giả sử cổ phiếu SA có lên thì chắc chắn cần phải thêm thời gian cái xác suất để SI hồi khối lượng lớn Dũng nghĩ là không cao nha khả năng không cao bởi vì phiên hôm nay cũng là một cái phiên mà chúng ta thấy là đã đây cổ phiếu này đã có xu hướng cắt này cắt cả SMA 50 thì rõ ràng là gì ạ cần phải thoát ra trong đoạn này chúng ta lướt qua một vài các nhóm cổ phiếu Vietcombank cần thêm thời gian rất dài à, chúng ta nhìn thấy một vài cổ phiếu quan sát trong thời gian vừa qua khá là ok MB khối lượng giảm lớn hơn rõ ràng là gì ạ với MB lúc này cũng cần rất nhiều thời gian Techcombank cũng cần rất nhiều thời gian ạ VVBank Liên Việt Quốc Bank thì sao ạ cũng là cần thêm thời gian để có thể tái tích lũy còn tái tích lũy đến đâu chúng ta sẽ cần vẫn cần phải gì ạ phải theo dõi sát diễn biến câu chuyện ở đây có một số bạn mà là bây cứ rẻ này mua đi ạ nhưng nó mua nếu chúng ta mua giá 15 này điều gì trong trường hợp nào nó giảm xuống gì ạ à? giá 9 thì sao chúng ta không biết được đúng không ạ nên ở trên cái vùng này chúng ta không thể nói rằng là tắt tay rẻ mà chúng ta thấy là cổ phiếu này có dòng tiền tham gia nữa hay không lúc đó chúng ta mới mua sau à, chúng ta sẽ xem ờ, các cổ phiếu khác trong nhóm ngành như là CTG nếu CTG cũng biến động lớn như này thì rõ ràng gì ạ nó vẫn chưa ủng hộ thị trường chúng ta còn gì nữa ạ CTG chúng ta còn còn uh, à, BIDB BIDB nếu quá trình vượt thoát khối lượng thấp như hôm trước Dũng chia sẻ thì rõ ràng nó cũng chưa thành công và việc mà biến động như này thế thì ở đây chúng ta chỉ cần lướt qua một nhóm cổ phiếu ngân hàng là chúng ta thấy rằng là thị trường cần thêm thời gian nhá các bạn nha bây giờ các bạn hỏi thì các bạn thấy là cần thêm rất nhiều thời gian ở đây tại vì quá trình lên bao nhiêu giảm bao nhiêu thì rõ ràng nó không thể hồi ngay đâu ạ rõ ràng nó cần phải rất nhiều thời gian nữa để nó tái tích lũy tái tích lũy rồi chúng ta tính tiếp à, có thể chúng ta thấy một vài cổ phiếu mọi người rất kỳ vọng như là Hòa Phát thì cũng bị gì ạ à? bị bán một khối lượng lớn vậy một cổ phiếu bán khối lượng lớn thì rõ ràng nếu mà tái tích lũy nó cần phải siết chặt với khối lượng rất thấp à, tại sao nó phải siết chặt khối lượng rất thấp bởi vì các bạn biết rằng là khi mà cổ phiếu siết chặt với khối lượng thấp ở đây nó cho chúng ta thấy là nhà đầu tư tổ chức đã gì ạ à, thu gom hết cổ phiếu rồi thu gom được lượng lớn cổ phiếu trước khi có điểm mua tiếp theo hôm nay thì căn bản khi mà làm video này thì Dũng chỉ thấy một cái điều đó là gì ạ nhiều cổ phiếu ở trong đoạn này dù là cổ phiếu có chúng ta có kỳ vọng đến mấy thì khi gặp đỉnh khối lượng lớn như này thì các bạn thấy là cần rất nhiều thời gian nhá để tái tích lũy rất nhiều thời gian nên uh, có lời khuyên duy nhất cho các bạn hôm này là hãy theo dõi sát nhá hãy theo dõi sát thị trường và nếu thị trường có những cái đợt biến động mà sát yeah, biến động mà có thể gần đến giai đoạn có thể mua được thì Dũng có thể chia sẻ kỹ hơn còn trong đợt này nếu bây giờ để chia sẻ kỹ nó cũng không giải quyết được cái gì cả hai mươi bạn bảo cổ phiếu gì ạ à? v pvs khối lượng lớn nhưng rõ ràng là khối lượng này nó cũng phân phối lớn hơn đúng không ạ nên thời điểm này hãy gì ạ à? tiếp tục theo dõi có một cái từ khóa là gì ạ à? khi mà thị trường giảm chúng ta quan sát xem là cái nhóm cổ phiếu nào trong thời gian tới sẽ không giảm đấy là gì ạ nhóm cổ phiếu có xu hướng mạnh nhất trong thời gian <clears throat> à, các bạn có thể hỏi khoảng 3 cổ phiếu đi ạ năm cổ phiếu Dũng sẽ phân tích năm cổ phiếu cho các bạn xem là năm cổ phiếu đó như nào thực tế thị trường chung nó xấu thì năm cổ phiếu Dũng tin là nó xấu đúng không nó vẫn là xấu đấy thế thì bây giờ chúng ta phải đợi chứ còn bây giờ nó giảm chứ như này là vẫn giảm rồi đúng không khối lượng lớn như này giảm rồi đấy chúng ta cũng à, cũng cần phải thêm thời gian ACB nói rồi à, có có TNG đấy ạ TNG điểm nhấn đấy ạ khối lượng lớn tốt nhưng bắt đầu nó giảm khối lượng lớn như này thì cần thêm thời gian nha cần thêm thời gian đấy kính bắc này kinh bắc thì lên không có khối lượng à, này giảm như này thì yếu lắm nhá đấy giảm này yếu PLC PLC có điểm mua nhưng rõ ràng trong hai phiên gần đây khối lượng lớn nó dao động lớn như này thì nó chưa lên được đơn giản thế thôi ạ dao động lớn như này chưa lên được DGC DGC xuống giảm xấu kênh vẫn giảm không có đỡ cung xấu đấy nên có đưa ra thì cũng yếu hết thôi thế các bạn cứ nghe theo Dũng thì các bạn thấy là đây khối lượng biến động lớn này cái này biến động lớn thì bây giờ chúng ta gì ạ về cơ bản là chúng ta không mua thêm này không mua thêm nha không mua thêm nên nó xấu hết nó không có cổ phiếu tốt để các bạn mua lúc này đâu ạ như JC đấy cũng xấu rất xấu nha bây giờ hiện tại thì nếu cổ phiếu này thực ra cổ phiếu này cũng có điểm nhấn đây là điểm rất là, là tuyệt vời nhưng nếu mà bây giờ bảo mua thêm thì có lẽ là chúng ta cần thêm thời gian thế thì ờ, trong lúc này về cơ bản thì à, xét trên cái thị trường chung thì hiện tại đang khá là à, chúng ta cần thêm thời gian nhé chúng ta cần rất nhiều thời gian trong cái thị trường chung này hiện đại là chúng ta cần rất nhiều thời gian còn bây giờ các bạn bảo mua bán thì phần lớn các bạn có hỏi thì Dũng kết luận là đó xấu bởi vì thị trường chung có thể hôm nay nó lên nhưng ngày mai nó còn đỡ được không nên nó ảnh hưởng rất lớn đến nhóm cổ phiếu khác EGC vấn đề là mô hình gì ạ đây là nếu cái mô hình này nó cũng chưa phải rũ bỏ cái biên độ này nó cũng chưa nhỏ nha cái biên độ này chưa nhỏ nên chúng ta ấy thế thì uh, về cơ bản thì trong thời điểm này tất cả các cổ phiếu nó đều bị ảnh hưởng và chúng ta xem xét xem là trong tuần này liệu thị trường có hồi không nếu có hồi để vượt qua cái vùng này cái xác suất thấp còn nếu nó giảm nó test lại cái đấy này nó như nào nha nên rõ ràng là không lên được đơn giản thế thôi thế thì các bạn à, lưu ý là cái chu kỳ trước nếu các bạn để ý chu kỳ trước ấy, là nó có những đợt giảm mạnh này các bạn thấy không ạ là rất mạnh trước khi mới tạo ra xu hướng xu hướng đấy nó rũ bỏ thì trong quá trình chúng ta đơn giản là trong quá trình tích lũy này thì nó lên nó xuống thôi ạ bởi vì cái nguyên lý tích lũy như thế này nếu các bạn đi lên này là khối lượng lớn giảm khối lượng nhỏ lên khối lượng lớn giảm khối lượng nhỏ thì đây là một quá trình tích lũy nên khi mà chúng ta mua ở trên những vùng này đặc biệt là vùng vượt đỉnh thì nó vẫn có thể bị giảm đúng không thế thì đấy là những cái điều mà các bạn cần lưu ý còn bây giờ trong đợt này thì nên như các bạn đã biết rằng là Dũng trong một cái chu kỳ giảm như này Dũng đưa gần như là không không chia sẻ giao dịch còn một chu kỳ lớn nếu các bạn để ý những cái chu kỳ lớn này thì những cái cổ phiếu Dũng đưa ra rất nhiều cổ phiếu là những cái cổ phiếu siêu sao đầu ngành trong một chu kỳ tăng không phải là các bạn cứ mua là thắng đâu ạ tại vì trong cái đi lên này này nó phải có cái nhóm cổ phiếu dẫn đầu phải có điểm mua đúng chứ không phải là chúng ta nhiều người thị trường đi lên rất mạnh nhưng vẫn không có lợi nhuận và nhiều người khi thị trường điều chỉnh mạnh như này thôi ạ chúng ta sẽ mất hết đã mất rất nhiều thứ nên ở đây chúng ta nhìn thấy là những biến động mạnh này, này cái, cái thị trường biến động mạnh này nếu có lên được là nó sẽ tích lũy Đấy. nếu nó lên được nó sẽ tích lũy ở đây còn nếu mà nó không tích lũy ở đây thì nó đi xuống thế thôi đấy là cách mà nó sẽ vận động thì uh, uh, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong ngày hôm nay nếu mà để phân tích giả sử như thị trường mà phân tích tuần hoặc là phân tích về chu kỳ thì nó dễ hơn phân tích ngày nên nếu mà nhìn ngày này thì các bạn để ý này với cái việc mà thị trường có hồi ngay cái xác suất tỷ lệ thành công cực kỳ thấp 20 phần trăm còn nếu mà trong trường hợp test lại đáy thì chúng ta mới tính tiếp còn thi thử nghiệm thời điểm mình tại chúng ta chưa thể có một bất cứ một cái điều kiện gì cả bởi vì bởi vì đây là một quá trình tích lũy thôi tích lũy nhưng có thể sẽ bị rũ bỏ có thể sẽ bị rũ bỏ Đấy. À, xin cảm ơn